Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học về SEO căn bản dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ Google Search Console. Trước khi bắt đầu, mình sẽ giới thiệu sơ lược về công cụ này. Google Search Console là một trong những công cụ miễn phí cho chiến lược SEO của bạn nó cho phép bạn và Google tương tác với nhau. Khi cài đặt công cụ này, nó có thể giúp bạn thu thập các dữ liệu phân tích tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng Google Search Console để kiểm tra xem website nào đang liên kết tới bạn. Bạn cũng có thể thấy các từ khóa nào mà bạn đang xếp hạng trên công cụ tìm kiếm. Trước khi cài đặt công cụ này, bạn cần có một cửa hàng trên Azica, tên miền và website cho doanh nghiệp. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu cài đặt công cụ này nhé. Đầu tiên, các bạn search cụm từ Google Search Console trên Google, rồi click vào đường link này. Tiếp tục chọn bắt đầu ngay bây giờ Tiếp theo, copy URL website của bạn vào ô Tiền tố URL và đợi để xác minh quyền sở hữu. Khi bảng xác minh quyền sở hữu hiện lên, bạn chọn vào mục này rồi click vào chỗ sao chép để sao chép đoạn mã. Sau đó, mở tab quản lý cửa hàng trên Azica của bạn. Chọn trang tiếp thị, mục SEO website, dán đoạn mã vừa copy vào ô mã Google Search Console. Lưu ý rằng chỉ giữ lại đoạn mã trong dấu nháy sau chữ content và xóa các phần còn lại. Tiếp đó, chọn lưu thông tin. Quay trở lại trang Google Search Console, click chọn xác minh sau khi hiện đã cài đặt thành công thì nghĩa là bạn đã cài đặt được công cụ Google Search Console. Khi chúng ta cài đặt thành công Google Search Console thì vẫn chưa có dữ liệu để phân tích, vì vậy các bạn vẫn hãy cứ thực hiện các công việc để tối ưu công cụ tìm kiếm, sau đó quay trở lại Google Search Console và thu thập được nhiều dữ liệu thông tin hơn. Mặt khác, khi cài đặt công cụ này, bạn sẽ nhận được email thông báo khi mà website của bạn có vấn đề gì. Hy vọng mọi người thành công khi cài đặt công cụ này và hẹn gặp lại các bạn vào các bài học kế tiếp.